Các em thân mến, hôm nay thầy lại tiếp tục chúng ta làm nốt mấy việc nữa để chúng ta chuẩn bị sang thực hành. Thì bài hôm nay là bài rất quan trọng, cho nên là không bạn nào được bỏ lý thuyết của bài này. À, hôm trước thầy đã dạy cho chúng ta với cái bài học là chuẩn hóa dạng ờ, N1F, tức là chuẩn, thầy nhắc lại, dạng chuẩn 1. Dạng chuẩn 1 dạng chuẩn một ở đây là một lực đồ quan hệ R được gọi là dạng chuẩn một nếu và chỉ nếu toàn bộ các miền có mặt trong R đều chỉ chứa giá trị nguyên tố tức là giá trị của nó là không chia được nữa đấy đấy là dạng chuẩn một bây giờ chúng ta sang dạng chuẩn hai dạng chuẩn hai thời viết lại là dạng chuẩn hai chúng ta chú ý nhá À, trước khi vào nghiên cứu dạng chuẩn 2 thì chúng ta có ví dụ sau đây. Ví dụ sau, à, trong cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu có hai quan hệ. À, có hai quan hệ, quan hệ thứ nhất là quan hệ thi và quan hệ sinh viên ta lấy ví dụ thực tế quan hệ thi thì gồm có thi chúng ta mở ngoặc ra gồm có môn thi và giáo viên thì ở môn thi này chúng ta thấy là quan hệ người ta đặt là số 3 A giáo viên A số 4 giáo viên B số 5 giáo viên C tất nhiên là sẽ có nhiều môn thi nhưng mà ta tạm đặt như này thế thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là môn thi A là giáo viên A môn thi B, 4 ờ, là giáo viên B và môn thi 5 là giáo viên C ở quan hệ sinh viên sinh viên gồm có môn thi phẩy mã số sinh viên phẩy tên tuổi phẩy địa chỉ phẩy điểm đấy chúng ta có từng này thế ở quan hệ này chúng ta thấy là môn thi 3 mã sinh viên là 11 tên thì chẳng hạn là Lan chẳng hạn tuổi 20 địa chỉ x điểm 8 tiếp theo môn thi ba mã sinh viên 12 tên là Hà tuổi 21 địa chỉ y điểm 6 tiếp tục là môn thi 4 12 bây giờ là 11 bạn đó là Lan tuổi 20 địa điểm x điểm bằng 7 tiếp theo thầy lấy ví dụ 4 môn thi 4 ta có 12 mã số sinh viên là Hà 21 địa điểm Y điểm là 6 môn thứ 5 11 lại là Lan 20 địa điểm X điểm 7 môn thứ năm 13 tú địa tuổi 22 địa điểm Z điểm số là 3 thế các em nhìn thấy này ở trong cái bảng sinh viên này này thì mỗi một mã số sinh viên xác định một tên người đấy và tên của bạn Lan này được lặp đi lặp lại hai ba lần hai ba lần thế như vậy thì chúng ta thấy là nó rất là bị dư thừa dữ liệu đúng không các em sẽ bị dư thừa dữ liệu vì mỗi một lần như vậy trong quá trình cập nhật và xuất dữ liệu thì sẽ xuất hiện là bạn Lan phải lặp lại 3 lần bạn Lan đây một Lan hai Lan ba Lan quá trình này sẽ gây ra cản trở là tốn bộ nhớ chúng ta sẽ tốn bộ nhớ đúng các em vậy phép thay đổi chẳng hạn như là lý do khi cần thay đổi địa chỉ của bạn Lan bạn ở chỗ khác chẳng hạn thì các bạn phải thay đổi người ta phải thay đổi 3 lần tức là đây là một ví dụ để chúng ta hiểu rằng khi lúc đó ta thay đổi thay đổi đi thì lúc đó bạn Lan sẽ phải thay đổi 3 lần rõ ràng là tốn kém về thời gian thay đổi đúng không em phép chèn ví dụ bây giờ thầy nói về phép chèn thì trong cái quan hệ sinh viên này chỉ chứa thông tin của những sinh viên đã thi thế nhưng bây giờ thầy muốn chèn những sinh viên mà đấy uh, ờ, mới vào thì lúc đó sinh viên đó vẫn chưa có điểm đúng không đấy rồi uh, chèn là chèn mới chúng ta ghi là chèn mới chèn mới vào thì cái bảng này là bảng có điểm rồi thì những cái tiền mới thì ta sẽ có gì các bạn chưa thi thì chưa có điểm đấy đúng không rồi phép loại bỏ giả sử như mà một lý do nào đó người ta loại bỏ môn thi thứ năm để không cập nhật vào trong bảng dữ liệu này nữa thì những sinh viên như là uh, tú thì sẽ bị mất đó loại bỏ đi thì sinh viên là tú và lan ở đây là mất để khắc phục những cái uh, bất lợi trên thì quan hệ sinh viên thì phải chia ra làm hai quan hệ tức là ta phải tách sinh viên ra làm hai quan hệ trên thuộc tính trên tập thuộc tính đúng các em đấy ta phải chia làm hai trên tập quan hệ thuộc tính thì như vậy thì chúng ta sẽ chia như thế nào chúng ta sẽ chia làm hai quan hệ đó là quan hệ sinh viên và quan hệ thi xong ta phải tách là quan hệ sinh viên gồm có mã số sinh viên tên tuổi và địa chỉ đúng không các em và quan hệ thi xong thi xong thì gồm có môn thi mã số sinh viên và điểm đấy chúng ta phải làm như vậy thế thì việc cách này tức là đây là thầy nói là ví dụ ta tách như vậy xong thì lúc đó nó sẽ dễ dàng hơn nó sẽ dễ dàng hơn cho các em là những cái người nào chưa thi và thi xong thì nó sẽ xuất hiện trong các bảng khác nhau là những bạn nào thi xong thì sẽ có điểm bạn nào chưa thi thì chưa có điểm Đấy. nghĩa là như vậy nghĩa là trong mã số sinh viên này thì chỉ lưu những bạn thi xong còn bạn những bảng này thì sẽ lưu những bạn là cả thi xong cả chưa thi thì chúng ta sẽ có là ở đây là mã số sinh viên đây và mã số sinh viên đây đấy để người ta xác định được sinh viên bây giờ chúng ta sang định nghĩa 4 các em ghi cho thầy định nghĩa 4 định nghĩa 4 nhá lược đồ quan hệ lược đồ quan hệ R ở dạng chuẩn 2 nếu nếu nó gì xảy ra nếu nó ở dạng 1 tức là nó kế thừa cái dạng 1 dạng một là dạng là các thuộc tính là nguyên tố và thêm cái gì thêm mỗi thuộc tính không khóa r phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính mỗi thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính Đấy. tức là nó phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính có nghĩa là nó không phụ thuộc vào một thuộc tính con nào của khóa chính mà đương nhiên thì khi là nguyên tố thì khóa chính của chúng ta một là chứa một thuộc tính hai là chứa ba thuộc tính nhưng mà nếu mà chứa một thuộc tính thì nó là đầy đủ rồi chứa ba thuộc tính thì nó phải gì phụ thuộc hàm vào ba thuộc tính mà trong khóa Đấy, ví dụ như là sinh viên à, mã số sinh viên à, ờ, tùa tên đây là một key đúng không đây thầy gọi là key này là key hai khóa à, key này là một khóa nhưng có hai thuộc tính thì nó phải phụ thuộc cả tên và mã số sinh viên nhưng ở đây trong trường hợp này thì mã số sinh viên là đủ rồi đấy em chú ý nhá phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính các bạn nào mà không nhớ thì các bạn sẽ phải gì chép cái bài phía trước lại các bạn nhớ chưa bây giờ chúng ta sang dặn chuẩn thứ ba dặn chuẩn 3 thì trước khi chúng ta để trình bày cái dạng chuẩn 3 này thì người ta sẽ đưa thêm một định nghĩa chúng ta ghi một là định nghĩa định nghĩa ở đây là quan hệ về phụ thuộc bắc cầu phụ thuộc bắc cầu phụ thuộc bắc cầu này nó như thế nào thì chúng ta sẽ uh, xem uh, kỹ đây các bạn ghi đi để thầy xóa đi để thầy uh, lau bảng đi để thầy uh, thầy lấy giải lau thầy lau bảng để thầy viết tiếp Đấy. đúng các em rồi các bạn ghi nhá ghi vào cho thầy các bạn nhớ là dừng video các bạn ghi cũng được các bạn ghi đến đâu các bạn ghi uh, xem video đến đấy video nhá không được, được gọi đọc là video rồi bây giờ thì xóa hết đi nhá bây giờ thầy sang định nghĩa là quan hệ phụ thuộc bắc cầu Đấy, thì xóa bảng đi Rồi bây giờ chúng ta sang định nghĩa Các bạn ghi cho thầy Định nghĩa về phụ thuộc bắc cầu định nghĩa 5 mà ngoặc ra phụ thuộc hàm bắc cầu Đó. các bạn ghi cho thầy cho một lược đồ quan hệ các bạn cùng ghi vào nhá lược đồ quan hệ RU X là tập con của các thuộc tính x là tập con của các thuộc tính trong đó x là con của u a là một thuộc tính khác a là một thuộc tính khác A là một thuộc tính khác cũng thuộc U A thuộc U nhưng nó khác X chúng ta ghi chấm vào đây A được gọi là được gọi là phụ thuộc bắc cầu vào x trên quan hệ r nếu tồn tại nếu tồn tại một tập con của gì của y thuộc r sao cho sao cho x xác định y y xác định a bắt cầu nhá nhưng y thì không được xác định x Đấy. không xác định ngược lại với a sẽ gì khác x y Đấy. thì tính uh, chúng ta nhìn này chúng ta thấy là trong đó là a khác x thuộc tính a là một tính khác và a thuộc u và chúng ta sẽ nhìn thấy sơ đồ như sau à, thầy thấy sơ đồ nhá các em ghi này x này xác định gì y này y xác định gì định a này Đấy. nhưng mà y thì không được xác định gì không được xác định x thì chúng ta vẽ mũi tên vào đây các cái này đi Đấy, mũi tên vào đây nhá xóa nó đi viết cho nó đẹp Đó. Y không thể xác định được uh, X Và X Thì cũng có thể trường hợp là xác định A Nhưng A cũng không thể xác định được X Thì người ta gọi là phụ thuộc bắt cầu Đây ta cắt cái này đi Các em chú ý nhá X chỉ xác định Y và A Y không ngược được lại A cũng không ngược được lại đấy thì người ta gọi là tính bắc cầu như trên người ta trong trường hợp uh, như vậy người ta gọi là tính bắc cầu chặt tính bắc cầu chặt tính bắc cầu này được sử dụng qua chuẩn 3 với điều kiện là a khác xy cần thiết vì rằng là nếu nếu nhá a mà thuộc xy thì xảy ra trường hợp gì a thuộc xy thì theo luật phản xạ ta có x xác định y xác định a đúng không các em thế lúc đó điều kiện là x xác định y có thể bỏ ra khỏi khóa tức là lúc ý nếu mà như này thì lúc đó chúng ta gì ờ, điều kiện này là cần thiết theo luật phản xạ ấy. thì x y nó lại xác định x và nó làm bỏ nhiều cái khóa khỏi cái dạng chuẩn 3 điều kiện là cái này là để xóa bỏ tức là ở đây cái điều kiện này là a nó phải khác cái này là điều kiện cần thiết đấy thì lúc đó nó như này thì lập tức là chúng ta sẽ bị gì chúng ta sẽ bị là bỏ nhiều quá ở ờ, dạng chuẩn 3 cũng nhằm là gây ra cái nó loại bỏ đi thế thì lúc đó người ta bảo là ở chuẩn 2 việc loại bỏ phụ thuộc hàm bắc cầu để đi đến chuẩn 3 là nhằm loại bỏ đi những cái bất thường trong quá trình cập nhật dữ liệu đấy thì ở dạng chuẩn 2 chúng ta định nghĩa rồi dạng chuẩn 2 là gì nếu dạng ở dạng tròn thứ nhất và phụ và mỗi thuộc tính không khóa của L là phụ thuộc hàm đầy đủ phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính thế nếu mà như thế này nếu trong trường hợp mà ờ, x xác định y y xác định a thì người ta sẽ bỏ nó đi bởi vì nó không phụ thuộc hàm như này là không phụ thuộc hàm đầy đủ đúng không các em nhỉ không phụ thuộc hàm vì y có thể là con của x vì y có thể là con của x cho nên nó sẽ gì nó sẽ vi phạm cái cái cái uh, chuẩn 1 à chuẩn chuẩn 2 và bây giờ chúng ta sang định nghĩa chuẩn 3 cả lớp ghi cho thầy sang chuẩn 3 nhé định nghĩa chuẩn 3 định nghĩa chuẩn ba các em ghi cho thầy lược đồ R ở dạng chuẩn 3 chuẩn 3 có nghĩa là chúng ta ghi viết tắt là 3NF nếu nó là 2NF trước tiên phải là 2NF và mỗi thuộc tính không khóa mỗi thuộc tính không khóa nhá của R mỗi thuộc tính của không khóa R là không phụ thuộc hàm vào khóa chính đấy là không phụ thuộc hàm hàm ở đây là hàm bắc cầu không phụ thuộc hàm bắc cầu và khóa chính Đấy, chúng ta chèn cái từ này vào đây nhé không phụ thuộc hàm bắc cầu và khóa chính thì đây là định nghĩa chuẩn 3 tức là nó không bắc cầu qua một thằng khác mà nó phải gì phụ thuộc hàm trực tiếp vào đấy thế bây giờ chúng ta lấy một ví dụ chúng ta lấy một ví dụ ví dụ cho lực đồ quan hệ R gồm có các thuộc tính S A I P với các phụ thuộc hàm SI xác định P và F xác định A Đấy, xác định như vậy R không là 3F thậm chí cũng không là 2F ta giả sử x bằng SI y thì bằng s theo giả sử theo chuẩn 3 ấy nhá A là thuộc tính không khóa A là thuộc tính không khóa đúng không các em thì ta thấy này vì vì ở đây các em nhìn thấy nhá x xác định y x xác định y y xác định a y xác định a y xác định a nhưng mà lại có s xác định si đây vì nhá vì này si là x thì xác định s s xác định a chiều xuôi là đúng rồi nhưng mà s lại xác định gì si do là tính phản xạ đúng không cho nên là trong trường hợp này là không thỏa đáng là không thỏa đáng đấy các em nhìn thấy tức là lúc này là y lại xác định gì x nó vi phạm cái chuẩn đấy đúng không thế thì người ta muốn là để cho a xác định phụ thuộc bắt cầu vào khóa chính SI thì trong trường hợp này là nó vi phạm rồi đấy chúng ta thấy là trong trường hợp này là không không đúng với lại cái định nghĩa và cái khóa chính này là khóa chính SI người ta cho khóa chính là SI và như vậy thì nó phụ thuộc nó sẽ bị vi phạm cái sơ đồ của chúng ta đúng các em đây chúng ta nhìn thấy nhá SI xác định uh, X xác định Y này Y xác định A này nhưng mà lại có y xác định x đấy trong trường hợp này bằng y để bằng x này trong đây là x lớn x này là chúng ta gọi là x này là x theo định nghĩa y cũng theo định nghĩa nhá đấy nó như vậy thì bây giờ chúng ta phải à, đấy là cái chuẩn 3 chuẩn 3 người ta định nghĩa như vậy đấy, người ta định nghĩa thì bây giờ chúng ta sang định nghĩa là là phải công nhận định nghĩa là cái công nhận bây giờ chúng ta sang chuẩn 4 là chuẩn BNF chuẩn BNF gọi là do nhà toán học Boy Coates Boy Cohn ông ờ, ông này ông ý tìm ra cái chuẩn này ông định nghĩa cái chuẩn này dựa trên ba cái chuẩn kia chúng ta ghi định nghĩa 7 Cả lớp ghi cho thầy Lược đồ quan hệ Lược đồ quan hệ R Với tập Các thuộc tính Đấy viết tắt là thuộc tính nhá thế còn khi thi các em ghi hẳn rõ chữ thuộc tính cho thầy à, với tập các thuộc tính phẩy các phụ thuộc hàm các phụ thuộc hàm gọi là ở chuẩn boy cô đấy gọi là chuẩn này thế bây giờ để thầy uh, ghi nó vào một cái cho chúng ta uh, nó nhẹ đi ờ, chuẩn boy code đúng không chúng ta gọi boy code nếu nếu cái gì xảy ra nếu x xác định a thỏa trên e r à khác x à không thể là con của x được và khác x thì x là một khóa một key đấy của r đấy định nghĩa này rất đơn giản thôi thì nó phải là một key của r được chưa thế ở ví dụ ở ví dụ là thầy cho một ví dụ ví dụ gì bây giờ nhỉ để biết này ở ờ, cái ví dụ này thì uh, ví dụ như là hồ sơ chẳng hạn có mã sinh viên Đó. mã sinh viên này rồi ờ, họ tên ở quê Wow Đấy. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy nhá Mã sinh viên là key Khóa học ở đây là key của, của khóa Nhưng khóa học này thì Nhưng khóa học này thì lại không xác định họ tên Và quê Đấy, Vì có rất nhiều bạn ở khác khóa cùng tên cùng quê Thì thì cái key này người ta gọi là không không cái thuộc tính gì thuộc tính này không phải là khóa để chúng ta nhìn thấy nhá trong cái ví dụ này thì cái khóa học nó không xác định họ tên và quê bởi vì trong nhiều khóa học khóa 1, khóa 2, khóa 3 thì cũng vẫn có tên họ tên giống nhau cho nên là nó sẽ gì nó sẽ không xác định họ tên và quê mặc dù cái khóa học này mặc dù cái khóa học này nó sẽ không nó xác định nó nó khóa học này nó xác định những cái bạn mà có họ tên quê ở cùng khóa đó nhưng nó lại không phải là khóa người cái này người ta loại bỏ bỏ đi Đấy, trong trường hợp này chúng ta bởi vì là cơ sở dữ liệu nó là những cái tính chất đặc thù rất là uh, nhạy cảm nên là chúng ta phải tìm cái như thế bây giờ chúng ta sang một định lý tiếp theo định lý định nghĩa này chúng ta ghi nếu một lực đồ quan hệ nếu một lực đồ quan hệ R với tập phụ hợp với tập phụ thuộc hàm F AMF nha với tập phụ hàm thuộc hàm F ở chuẩn ở chuẩn boycott NF ở chuẩn boycott NF thì nó là 3NF đấy thì cái này chúng ta thấy là định lý này hiển nhiên đúng không vì ở chuẩn boycott nhá thì thứ nhất là gì chúng ta phân tích ở đây chúng ta thấy này à, thuộc tính mà x xác định a x không thuộc a thì x là một key thì đương nhiên là nó thỏa mãn là gì nó ở nó không mắc cầu rồi đúng không mà không mắc cầu mà tập các thuộc tính đó lại là ứng với chuẩn 1, chuẩn 2 là nó gì nó là các thuộc tính nguyên tố đúng các bạn chính vì vậy cho nên là ở voi cốt thì nó sẽ đúng ở chuẩn ba cốt đấy tức là chúng ta có là 3NF thì dẫn đến là BNS. nhưng cái này phải thêm điều điều kiện nhưng ngược lại thì BNS thì đương nhiên là phải về 3NF là nó đúng đó các bạn thấy không tức là 3NF là không được phụ thuộc hàm bắc cầu thì BNF nó chính là trực tiếp đúng không nó không bắc cầu nữa Đấy, người ta bỏ đi cái bắc cầu đi thì gọi là chuẩn 3NF không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính Đấy, nó không phụ thuộc hàm bắc cầu khóa chính nhưng mà ở đây chúng ta thấy là phụ thuộc hàm đấy trực tiếp cho nên là ở chuẩn 4 NF là đúng với 3 NF nó chỉ có một chiều ngược lại là đúng là xuôi Đấy, chiều này là đúng luôn đúng còn chiều này thì cần điều kiện là loại bỏ đúng không các em đấy nhá thế là chúng ta đã hiểu về chuẩn của nó rồi thì bây giờ chúng ta chứng minh ở cái ờ, chuẩn đấy thì rất là dễ rồi đúng không chúng ta sẽ chứng minh nó nhé giả sử mà nó là thuộc ờ, quan hệ RBNS nhưng không ở 3NF thì tồn tại một một phụ thuộc hàm bắc cầu đúng không bởi vì 3NF là bắc cầu nhưng mà đã bắc cầu thì lại vi phạm là gì định nghĩa chuẩn 4 là chuẩn BNF vì vậy là phản chứng là không không đúng được đấy chứng minh thì thầy gợi ý để các em tập chứng minh à, bài hôm nay là đến đây là kết thúc và chúng ta sẽ chỉ còn sang là phần tách bảng thôi tách 3 NF và tách 4 NF 4 NF là barcode đấy thì bài này thầy dùng trong video sau dùng trong video lần sau nhé để có các ví dụ để chúng ta tách chúng ta gần đạt đến ờ, một cái ờ, kiến thức sâu sắc và đã đạt được mức độ là mình hiểu là làm sao để ờ, thiết kế một cái bảng nó đúng theo các chuẩn đấy tức là các bạn đã đi được rất là nhiều kiến thức rồi và các bạn sẽ tự tin để chúng ta sẽ học bài cách của video tiếp theo thì mong các em là hiểu bài này kỹ cho thầy mong hiểu bài kỹ cho thầy còn trong đề thi học kỳ thì chắc chắn là thầy sẽ hỏi chúng ta một bài là tách mất mát không tách uh, quan hệ không mất mát thông tin này bài định nghĩa các chuẩn này đấy và chứng minh chiều ngược lại của boycott thì nó đúng với 3NF nhưng 3NF thì chưa chắc đúng với với barcode thì chúng ta phải chú ý cái cái phần này cho thầy và chúng ta sẽ tách lực đồ thì lúc đó là tách xong là thầy sẽ dạy các em gì tạo bảng đấy thôi thầy thân ái chào các em video đến đây nhá đến đây là dừng đấy chúng ta